tên là Ngô Hoàng Long à, Em à, năm nay 28 tuổi à, Quê quán tại Hà Nội Hiện tại thì em đang ở Sài Gòn được 4 năm rồi Công việc của em hiện tại thì đang là quản lý một trung tâm Anh ngữ Mời bạn nữ giới thiệu Dạ, em xin chào quý vị khán giả, em xin chào chị Cát Tường Anh Quyền Linh Em chào tên bạn. là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 24 tuổi à, Em sinh ra ở Đồng Nai Hiện tại thì à, em đang có hai cửa hàng thời trang tại tỉnh Bình Phước và em đang à, làm việc và kinh doanh tại đó à, điểm mạnh điểm yếu của em là gì à dạ em á thì à, tính của em thì cũng rất là dễ gần tại vì công việc của em kinh doanh đó chị nên nhiều khi á mình cũng phải à, nhẹ, nhẹ nhàng với khách hàng ủa mà sao vậy mà em vẫn chưa có bạn trai trong cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị à có những lúc á mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi mình cứ lao và mình yêu thôi nhưng mà thật sự nó không đúng tự làm tổn thương bản thân mình rồi cũng có những lúc á mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi nhưng mà lại cũng không phải như thế người ta lại là người ờ, đến rồi cho mình một tia sáng một tia hy vọng rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi ai mà ác dữ trời ơi cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó ừ, ai mà đem hy vọng tới người ta gì dập tắt hy vọng của người ta bạn trải qua mấy mối tình rồi dạ, em em có một mối tình chính thức thôi còn không chính thức thì nhiều lắm hả dạ không có thì ờ, hiện ờ, em thì có cũng là chỉ là ờ, làm quen tìm hiểu thôi chứ không có dẫn đến tình yêu thôi rồi. bỏ qua cái chuyện bỏ cũ đi nha đi. chuyện mới nha bây giờ bạn gái nè muốn ừ. tìm một người bạn trai như thế nào em thì em thích ờ, một bạn nam ví dụ như là làm công việc kinh doanh còn nếu không kinh doanh thì công việc tương đối ổn định cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút đừng có mỏng manh quá <laughs> đậm đà là sao em Trời đây quá đậm luôn đậm là da màu đậm á à không phải chị tức là nhìn cứng cỏi chút quá chị Dạ, chắc chắn chắc không? dạ đúng rồi à, à. Ừ. đây hơi rồi. bị ngon à lát lát chị qua chị kiểm tra cho rồi sao nữa có uh, cao lớn à tầm một hai một mét sáu tám trở lên là được rồi mét bảy thì càng tốt đủ luôn đủ không em dễ ẹt còn gì nữa không gì khó hơn đi cái gì nữa không có yêu cầu khó hơn đó dạ à, tính tình nó thì phải à, trầm tĩnh một chút xíu bên đây lúc trầm lúc không trầm rồi còn yêu cầu gì nữa không nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ hết rồi đó có cái điều gì bạn tối kỵ bạn không thích ở người đàn ông không tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị ừ. nên nhiều khi á về cái ru thời trang của em nó không phải đa dạng và em cũng bán hàng online nữa ừ. nên rất là nhiều mẫu mã ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi à, nên... chụp để đăng lên trên facebook dạ, để bán đó phải không dạ đúng rồi nên à, về ru ăn mặc á thì em cũng mong muốn nếu mà bạn trai của em thì cũng phải ờ, hợp rơi với em vấn đề đó thoáng một chút dạ nhưng mà em sẽ biết cách ờ, điều chỉnh ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó rồi dạ. bạn bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa để coi con có biết ăn mặc nói lớn nha. lớn không rồi ơi ồ được ờ, được chuyện nhỏ style dữ nha cặp này xứng đôi nè à, nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm mình á ăn mặc đẹp thì được nhưng mà bạn gái mình mà ờ, diện quá thì lại thấy khó chịu Thực ra quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt nhưng mà cổ hơi hở hở một chút được không Em thấy cũng không sao đâu chị Trời mà này nó nghe nè Nãy giờ có nói nói nói ờ, xạo với anh Linh không chứ vậy chứ sao mà vậy mà không không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình Dạ vâng thì ờ, tại vì ờ, tính em hơi trẻ con nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi Bây giờ em muốn tìm người sao mà em nói khó Dạ thì ờ, trong tình yêu thì mình phải ờ, cùng sở thích với là hợp tính cách ví dụ như là à, em rất là thích đi xem phim mà em rất là thích ăn uống nên là nếu mà như mà hợp về cái đấy thì là tốt nhất Trời ơi, chuyện nó dễ Tưởng yêu cầu gì không, thích xem phim với ăn tại uống vì, ai Tại vì nhiều khi uh, có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn Trời ơi, dài cũng bóng nữa Áo cũng bóng nữa Trời, người người ta... Ngon thì ý tôi nói ngon mà Này, có, có tật xấu gì không? Tật xấu thì em, ờ, tật xấu em là hơi lười lười dạ, gì với cả lười như ví dụ ờ, dọn nhà dạ còn uh, hay ờ. quên nữa nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân ừ, nếu mà được thì chắc khoảng một hai năm nữa rồi nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi dạ. ha rồi để tôi gả cho trời ơi để qua coi đàn gái coi sao chứ trời ơi sức đôi vừa lứa là được rồi trời, chứ giờ anh muốn nha. sao anh qua anh coi Kiểm tra đàn gái coi sao khi dễ nhà gái đâu được cút hà trời ơi <laughs> trời ơi dễ thương mày đi giật trời ơi giống ờ, mặt ờ, xinh xinh giống phạm băng băng quá nha <laughs> dễ thương quá à, bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không trong nhà em thì em có một anh trai và hai anh rể ừ và em hình tượng à, ba mẫu người đàn ông trong gia đình của em rồi tới ba người gặp dạ, lại ai với rể đâu liên quan gì đâu trời ba tại vì à, không phải ba nữa là dạ, tại vì à, các anh trong nhà em á ai cũng là sói ca là dạ, rất là thương vợ con ngoài công việc ra thì rất là chăm bẩm cho gia đình ừ. ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không dạ có anh em rồi để chút coi thử coi sói ca này giống sói ca trên đây không nha <laughs> bên đây không sói ca là cái ca cũng được vậy gặp sói ca em trước nha dạ Ồ, sói cà <laughs> Anh ruột hả em? Dạ, anh rể của em à. anh rể dạ. Kế bên là chị ruột á hả? Dạ không, kế bên là hai bạn thân của em Rồi, chào anh à, dạ. Anh thấy à, em trai bệnh như thế nào? Dạ, được ạ Muốn làm anh em cục chèo á <laughs> dạ, Nhìn men với nhìn cũng đẹp trai Rồi nhìn, à, nói chung nhìn cũng hợp á rồi hai bạn cái bên đi à, thì ý kiến của mình đó là chỉ có một cái thắc mắc đó là à, về khoảng cách đó của sang với lại anh á ừ, có vẻ hơi xa thì không biết là à, anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò anh cũng hơi bất ngờ tại vì à, mình cũng hơi khoảng cách hơi xa nhau nên là nếu mà được thì quen nhau thì tốt nhất là một tháng mình gặp nhau một lần thì cũng ok à. tại vì cái công việc của anh thì đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều tại vì một tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được một ngày là nhiều thôi cái việc mà mình quen nhau như vậy mà một tháng mình chỉ gặp nhau khoảng một hai ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều nên là à, tại vì bây em giờ nghĩ cái, cái vấn đề công nghệ nó phát triển rồi mà em nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà được không? À, sang, sang, sang hay sao? Dạ, tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp giúp anh hỗ trợ được Tại vì à, một tháng em có thể em lên lấy hàng 4 lần ồ tôi sẽ đứng về bạn nam có đi gái. ra không dạ em đi với ờ, mẹ em và chị họ em ồ có mẹ nữa hả có chị họ nữa rồi cho gặp mẹ dạ chào cô ờ, chào uh, Quyền Linh và chào chị Cát Tường cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ à, cô à, theo uh, sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thì tôi thấy cô ấy rất là dễ thương còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì ờ, thì đấy là tùy đó ạ dạ, dạ, tùy hai đứa ha em có thể ờ, chào hỏi bác ờ, vài câu dạ À, lời đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình Đó là nhận xét của cô thì cô đã khen con dễ thương Rất là cảm ơn cô vâng, Cảm ơn Cảm ơn cô Rồi chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi Trò chuyện thật nhanh, cố gắng thuyết phục Bắt đầu Dạ em chào anh ạ à, Trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em Hy vọng là khi mà nhìn thấy ờ, con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh Dạ em cảm ơn rất nhiều ạ <laughs> Sau khi cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ Anh có cảm nhận gì về em không? À, anh cảm nhận thì ờ, anh thấy em đúng là rất là dễ thương à, Và em rất là giỏi Dạ. Anh, ừ. Cảm ơn anh. Ừ. Tại vì uh, với 24 tuổi mà em có hai cái cửa hàng như vậy rất là giỏi rồi anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ ba ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ em cảm ơn anh. Nếu mà nếu mà em nói là một tháng mình lên được à, em lên Sài Gòn được 4 ngày á thì uh, uh, uh, không biết là những cái ngày đấy thì uh, mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? dạ về thời gian thì à, buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn khoảng bảy tám giờ vậy đó mới xong nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi ok nhưng thì mà em với em chỉ cần mình có gặp là được Ờ, anh hỏi em về một chút về sở thích à, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn, đơn giản thôi em chỉ cũng chỉ thích những quán ngoài đường thôi dạ nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình thôi mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào khi <laughs> gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là à, dễ gần gũi với nhau anh thì uh, trước khi mà anh uh, gặp em thì anh cũng hơi uh, hơi băn khoăn tại vì uh, anh thì cũng uh, có thể là quan trọng bạn gái có uh, uh, gu ăn mặc một chút xíu mà lại gặp đúng em là người thích thời trang <laughs> và uh, nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng uh, cảm thấy rất là hợp với em thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng rồi đấy bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không rồi đây đặt tay vào nút bấm đi bạn trò chuyện ít phút cũng cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha và bây giờ giống lại. như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ bạn phải suy nghĩ thật kỹ bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu không bấm không vấn đề gì cả một hai ba hết thời gian Rồi mời em Là sao nhỉ? Tại sao em không bấm? Cái chuyện yêu xa thì với em thì Nó cũng tác động rất là nhiều Tại vì ờ, Tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó ờ, Em với em thì vậy thôi Chứ còn nếu em xin lỗi em tại vì em rất là dễ thương Nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là Cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây một tháng 4 lần được mà dạ không tại vì cái khoảng cách thì ờ, một tháng bốn lần gặp nhau thì cũng em nói thật là cũng hơi ít à nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng anh có thể cố gắng mà thay vì lúc đó anh đừng nói vậy <laughs> sorry ờ, nhiều à, tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ nó qua một cơ hội rất lớn bạn gái rất là dễ thương giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn Nhưng sau đó là quyền quyết định các bạn à, mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó à, thích hợp hơn chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha cảm ơn anh nhiều cảm ơn chị Cát Tường Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Không cứ giữ làm Mình cứ giữ làm kỷ niệm thôi, có sao đâu em. Làm không làm, thôi, không sao cả. Có sao đâu. Cứ giữ làm kỷ niệm. Nó là một kỷ niệm cũng rất đẹp đấy chúc hai bạn là sẽ sớm tìm được một nửa của mình biết đâu đó chúng ta sẽ làm bạn với nhau tôi chắc chắn rằng nha sau chương trình này phát sóng bạn gái sẽ nhận được cả ngang lời cầu hôn của chương trình <laughs> từ đó trở lên bạn trai cũng vậy ha cố gắng là cuộc sống dạ, chúc mừng các bạn cảm ơn các bạn tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên nói chuyện vô duyên gái đâu heo đâu gái để vợ đỡ ghen đỡ mệt đỡ già trong cuộc sống luôn luôn có những bất ngờ như vậy nó cũng là một điều thú vị đấy chứ đúng đúng không sao cả quý vị có thể họ sẽ tìm được tình yêu à, đích thực một ngày gần nhất còn bây giờ quỳ linh xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai mời bạn nam mời bạn nữ Rồi, mời em ngồi Mời bạn nữ giới thiệu về mình Em tên là Nga, em 28 tuổi Em công tác tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai Gia đình em ở Bình Phước nhưng mà em làm việc tại Đồng Nai ạ Rồi, em làm cái gì ở trong tòa án? Dạ, em làm thư ký ạ Rồi, mời bạn trai giới thiệu Em tên Huỳnh Thanh Tân, năm nay băm được hai nhát rồi <laughs> Em làm ở công ty Bảo Việt Đồng Nai Cũng hài dạ. hước quá ha Rồi, tại sao mình uh, tìm đến đây hả bạn trai? Ế quá anh rồi Ế nếu mà về ế của em á thì nó có cái truyền thuyết về cái ế còn ế có truyền thuyết truyền thuyết hồi xưa mẫu giáo nè ừ. cấp 1 nè cấp 2 lên cấp 3 luôn xung quanh ờ, ông bớ nó buông nhiều lắm em mình em nam mà xung quanh nữ không à chắc nó hút hết mật rồi cái giờ lên mấy con khác nó thấy hết mật nó không hút nữa à, <laughs> đây em có thích người bạn trai mà à, hài hước rồi vui dí dỏm vui nhộn như vậy không dạ có ạ à tại vì em thấy là trong cuộc sống á, ai cũng có nhiều nhiều lo âu nhiều mệt mỏi quá rồi thế nhưng mà một người bạn trai mà lúc nào cũng gặp em cũng than anh buồn quá anh mệt quá anh chán quá thì em cũng thấy chịu không nổi vậy là hợp gu rồi đó phải không dạ thế em cũng rất ok là lý do tại sao mình phải ờ, nhờ đến chương trình dạ chắc cũng một phần do công việc nữa chị nơi làm việc của em thì hầu hết là mọi người có gia đình rồi một vài bạn nam thì chưa có gia đình nhưng nhỏ hơn em nên không có làm ăn được gì hết điểm mạnh của em là gì em có ba điểm mạnh chính nhất là em không có nhiều chuyện ưu điểm thứ hai của em là em thích nấu ăn và thích những bữa cơm gia đình à, ưu điểm thứ ba của em là em có lối sống khoa học em chăm sóc sức khỏe và ăn ngủ hợp lý em thường đặt ra mục tiêu của mình trong mỗi giai đoạn cuộc sống để mà mình đạt được hiện giờ cái mục giai đoạn này là như thế nào giai đoạn này mục tiêu là lấy chồng mục tiêu là được đó <laughs> mình đặt cái chuẩn người đàn ông mình tìm là người đàn ông như thế nào về ngoại hình thì khoảng cao khoảng có một m sáu ngoại hình dễ nhìn cao hơn em đen hơn em và xấu hơn em là được chị gì kỳ vậy muốn trong mắt bạn ấy em lúc nào cũng đẹp rồi cái gu cô này cũng lạ lắm nè bên đây xấu quắc à trời ơi xấu quắc luôn vậy hả hỏi em thích lấy vợ đẹp không vợ đẹp ai không thích chị chứ không phải lấy vợ xấu hơn mình để thấy mình đẹp sao không có đâu chị em không thích kiếm cái hình nền như vậy em thích cái hình nền hai cái đi chung với nhau mình có tật xấu gì không bạn cái thật xấu nó cũng gọi là cái ưu điểm của em luôn á chị tại ưu điểm của em là nói chuyện vô duyên bây giờ nó chưa lộ khi mà mình sau này mình có vợ á chị mình nói chuyện vô duyên gái đâu theo đâu gái để vợ đỡ ghen đỡ mệt đỡ già à đó thôi cũng được còn, còn em có thể là nấu ăn được người đàn ông có thể của à. gia đình thì em khi đi làm về thì em về nhà à, phụ giúp vợ được phải không dạ khuyết điểm của em là có thể là bạn bè nó hơi nhiều công tác xã giao nó sẽ bị nhiều thì em cũng phải đi à, khách hàng đi tiếp khách thì cái đó phải báo trước cho vợ dạ thì chuyện đó bình thường <laughs> qua coi hình nền bệnh thế nào nha đổi cái hình nền liền luôn ô trời ơi anh kia chắc chắn xấu quá xấu nghe yên tâm nên hài hước ha mẹ không biết giống như ảnh có nói là có vô duyên thịt không thì không biết <laughs> cũng chút chút à cũng có chút chút <laughs> được không rồi hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không em dạ có em đi với chị gái và già hết girl luôn chị rồi giờ chị à, chị nhìn thấy à, bạn trai bên kia như thế nào chị tính cách uh, hài hước chị như vậy là rất là hợp với bé nga với uh, nói là uh, con người của um, gia đình thì à, bé nga nó cũng rất cần những người như vậy cho nên ừ. em thấy cũng rất là hợp à, tính của nó thì à, hơi thất thường <laughs> lúc à, giận lúc hờn nên à, nhiều khi bạn trai khó chiều ừ. không sao đâu mình đẹp mà mình có quyền anh kia anh xấu hơn anh phải chiều mình chứ đúng không à, em muốn hỏi bạn trai bên này là anh ơi anh có lãng mạn không ạ ừ. lãng nhát à đúng rồi <laughs> lãng mạn thì mình thuộc tiếp người không có thiên về lãng mạn nhiều tiếp người thực tế nếu mà lãng mạn thì lâu lâu phải cố gắng làm một cái hai cái <laughs> à nga ơi tớ nghĩ là đương sự này thì mọi thứ cũng tương đối ổn có điều là <laughs> có điều là hơi thiếu một tí lãng mạn em nghĩ là nếu mà muốn ổn hơn chút xíu nữa thì anh nên uh, sưu tầm thơ của hàn mặc tử hay nguyễn bính gì đó mỗi lần mà bạn ấy giận hờn gì anh cứ gào thét ở dưới nhà em nghĩ là sẽ ổn Trời hơn vừa đọc thơ mà vừa kêu bằng đương sự nữa thì ai mà nghe thơ làm cò ác <laughs> nghe ghê quá hồi nó phạm nhân nữa mệt lắm mà rồi ờ, nhà trai mình có đi với ai không dạ em đi với mẹ dì chú với à. mấy em dạ rồi, chào cô. cô tôi là dì của à, em Tân thì à, dì thấy rằng là về vị trí địa lý á, thì nói chung là tốt rồi tại vì à, bác Tân á, thì cũng làm việc ở Đồng Nai gia đình ở Đồng Nai và à, cháu gái ở đây á, thì à, nhà ở Bình Phước nhưng mà làm ở Đồng Nai thì thấy là như vậy là cũng có điều kiện để các cháu mà thường xuyên tiếp xúc và gặp gỡ gia đình ở bên ờ, đàn trai dạ. nghe mà bé gái nói chuyện thì gia đình ờ, thấy rằng là cũng hợp với gia đình đây là mẹ của em Tân và đây là chú và đây là em và còn hai em ngồi phía dưới nữa thì dạ. thấy là đã được rồi chào mẹ đi có bác gái ngồi đó luôn kìa dạ chào bác chào gì dạ cô nói một câu gì với với với cháu đi cô theo mẹ thấy thì ờ, bé này cũng được là ăn thua hai đứa thôi gia đình hai bên một đã đồng ý hết rồi, rồi. giờ tùy thuộc hai bạn thôi kéo màn dạ. lên kéo màn <clears throat> mời hai bạn có món quà tặng em dạ cảm ơn anh nãy giờ tôi thấy cuốn sách này mà tôi chưa hỏi dạ, đây em có món quà tặng anh rồi anh cảm ơn em nhiều sách tựa gì vậy đương đối sự nhân nói sự gì thế nghệ thuật nghệ thuật xử thế anh tưởng đâu đương sự nói gì chứ hồi nãy em nghe bên kia lúc này em nghe nói thì em cũng không hình dung được về anh nhưng mà nói chung là ấn tượng đầu tiên của em với anh thì có ấn tượng tốt người con gái mà anh nghĩ là nãy anh nghe nói em làm việc trên bên cái môi trường là tòa án anh nghĩ thì cái bên đó thì người ta sẽ cứng nhắc nhưng mà anh khi mà anh thấy em là nét nữ tính nhiều hơn là quá mềm đổi hình nền này được không em dạ hình nền quá đẹp quá <laughs> nãy anh chưa nói cái khuyết điểm của anh là anh không có thích nhắn tin nhiều anh thích mà gặp tiếp xúc lẫn nhau mà mình nói chuyện là mình dòm qua gương mặt ánh mắt của nhau yêu cầu anh một ngày phải một tin nhắn hai tin nhắn liên tục vậy đó thì có thể công việc anh bỏ qua một bên anh anh không có thể nào chú trọng đến cái vấn đề tin nhắn ủa là cái gì hai người đi làm là cả ngày không liên lạc với nhau gì luôn á hả có thể công việc mình cũng không thể nào mình à, tiếp xúc liên tục qua điện thoại được thường phụ nữ người ta thích được chăm sóc ví dụ như giống như là tôi đi làm mà có bồ mà ngày đó mà không hỏi thăm bắt đầu tôi nghi gì đó nhất là tôi ghen giờ làm gì ở đâu đi đâu đi với con nào tại sao không nhắn tin tại sao không hỏi thăm em nghĩ là cái vấn đề nhắn tin hay gọi điện đó nó cũng không mất quá nhiều thời gian à, quan trọng là đối phương có có đáng để cho mình dành thời gian ra hay không thôi chứ còn một tin nhắn thì cũng chỉ có mất có vài giây thôi à <laughs> thấy chưa tôi khơi ra trúng là thấy chưa đó là cái thói quen đó giờ anh chỉ thích mà gặp mặt nói chuyện với nhau còn cái tập, vấn... mình phải thay đổi chút xíu mình phải quan có thể tâm. em sẽ giúp anh cái phần nào đó để thay đổi cái con người của anh ừ. Cái nói chung là không theo anh nghĩ nè nhắn tin hay không là quan trọng là có yêu nhau nhiều hay không bây giờ mình chỉ đề ra vấn đề đó thôi ừ. nhưng nói khi đã yêu rồi đó trời ơi tin cứ tới tấp nập luôn không nói cũng nhắn nữa bây giờ nè bạn nữ khiêu vũ rất là đẹp mời bạn nam nhảy một bạn cái máu mà khiêu vũ em cũng vẫn rất thích nhưng mà do cái vấn đề là mình đó giờ mình chưa qua trường lớp mình nhảy thì nó lóng nga lóng ngóng thì như vậy mới có điều kiện người ta ôm mình người ta dìu mình coi như em là vũ nữ đi <laughs> vũ công à, vũ công đi âm nhạc chuẩn bị đứng lên trời ơi mạnh dạng lên nào cơ hội vậy đâu anh kệ nó dạ em thấy trong bộ nhiều bộ phim á nhiều khi họ không biết khiêu vũ gì đâu nhưng mà họ chỉ cần đứng dựa vào nhau và lắc qua lắc lại là có ơi tình cảm vậy vậy vậy hoài vậy thôi hả giờ tôi cho cơ hội ôm nhau còn không chịu nữa kìa cái ông này thiệt không biết phải đàn ông không à. bắt à? đầu nhào vô âm nhạc vậy hả em trời ơi ông chơi xì dạ ơi cái cái này là em thấy chị những ấy thì cầm tay thôi ạ à. giờ được hai cái rồi rồi bắt đầu rồi, tình cảm hơn đi. nè tình cảm hơn là mình chuyển nè nói đi trong âm nhạc này nói lướt đi vòng vòng đi em mình về bạn trai đi vòng vòng đi em nhảy mà mặt như chó già trời cười vui lên chứ rồi ba luôn anh bỏ tài. té té té luôn đỡ nổi đâu anh ơi trời ơi không có được anh ơi gì mà nhanh hoài vậy ngồi xuống đi nhảy đầm trước cô gái đẹp mà mặt nhanh. nhăn sợ dạ. đạp sợ đạp chân rồi bạn nam đi Vậy nói một câu rồi. gì đó cảm xúc của mình tỏ tình với bạn nữ đi anh sẽ vì em làm cha thằng bé nói cho nghiêm túc cho ông ơi <laughs> ông hài hước riết ông quen rồi sâu lắng tình cảm vô anh muốn à, làm bạn nhảy cả đời cho em thôi hết thời gian hy vọng anh sẽ nhắn tin cho em nhiều nhiều một chút được có cái câu mà anh muốn làm bằng nhảy với em suốt cuộc đời được đó suy nghĩ nha rồi quyết định một hai ba hết thời gian thế bây giờ giận giỡn sợ bạn gái không bấm nút nhưng lý do em bấm hơi chậm đúng không em là tiếp người lãng mạn mà anh ấy nói là anh ấy không có lãng mạn thì em sợ rằng như thế thì sẽ có sự không hòa hợp được trong quá trình tìm hiểu đây là một chàng trai tốt đấy nếu mà lãng mạn quá thì người ta đã lãng mạn với nhiều người lắm rồi nắm hai người nắm tay nhau cái đi nắm đi gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax gửi các bạn những chiếc vé xem phim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 tên là Kiệt Kiệt hả? Dạ Kiệt Bao nhiêu tuổi? 39 tuổi 39 tuổi Mời Rồi. bạn nữ ra xem sao Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu à, Dạ chào chào chị mời chị ngồi Ủa sao mọi bữa em kêu bằng em hôm nay kêu bằng chị là sao? Tôi thích sao mà bố anh kêu ta bằng em nè anh kêu bằng anh à. vậy cho nó sướng chào chị dạ năm nay chị bao nhiêu tuổi dạ em 39 tuổi ạ à. ôi hợp bên đây luôn chị tên gì dạ em tên nguyễn thị thơm ạ à. vậy chị thơm hiện giờ đang ờ, làm ờ, công tác ở đâu đang làm... Dạ, à, em nghề nghiệp chính là kỹ sư xây dựng ạ à. nữ làm kỹ sư, sư xây dựng là bà ờ, coi như bản dạ, lĩnh em làm nghề thì cũng 15 năm rồi còn kỹ sư xây dựng là khô khan lắm mà sao hôm nay em thấy chị ướt át quá vậy thước thao quá vậy dạ. <laughs> hiện giờ chị đang ở với ai dạ em sống với mẹ với ừ. mấy anh chị em trong nhà dạ, bữa nay mẹ hết. em cũng có đi ờ, cổ vũ nữa ờ vậy hả có mẹ chị hả dạ anh làm nghề gì em đang làm ờ, công ty bất động sản vị trí của em là trưởng phòng kinh doanh trưởng phòng kinh doanh là xung quanh mình rất là nhiều ờ, dạ. người dạ. bạn không lẽ không tìm ra được người mà yêu sao phải đến đây em cũng đã từng trải qua rất là nhiều khoảng bao nhiêu mối tình đậm nhất là chỉ có hai mối tình thôi còn nếu mà lật lật lật lạc thì em không nhớ nữa. còn nhiều quá đúng không tại sao mà nhiều mối tình như vậy mà chưa tìm được người yêu của mình tính tình của anh sao anh mong muốn gì của người bạn đời của mình em muốn cái người bạn gái của em phải tương đồng với em thứ nhất về học vấn cái thứ hai có chí cầu tiến cái thứ ba biết làm mới mình phải biết có một cái chút kiến thức về cái fashion của mình chút xíu thì uh, cho tới bây giờ em 39 tuổi rồi nhưng mà em vẫn chưa tìm được cái người đó anh nói tôi không tin chưa tìm được người yêu nhưng lý do là sao đeo nhẫn vậy <laughs> thì tới đây đi, kiếm người yêu đeo nhẫn gì tôi không tin thôi nghĩ đi vậy đi cái màn đi sao lên đeo nhẫn là đeo nhẫn có vợ rồi hả đúng rồi bây giờ tại sao anh tới đây kiếm người yêu mà đeo nhẫn này nè đeo dạ. nhẫn vậy là không được đúng dạ. không cái nhẫn này á là một người bạn tặng em người bạn tặng anh dạ đúng rồi người bạn hay là người vợ không có người vợ đâu anh nhưng mà nếu như bây giờ tôi làm mai nếu được rồi rủ vợ anh tới đây thì sao chắc chắn không em dám bảo đảm với anh nếu như mà em có gia đình thì chắc chắn là em không bao giờ em tham gia chương trình này hết mà sao mà 39 tuổi mà nãy giờ nói chuyện mà tôi nghe tôi mệt ghê như ông già 70 vậy trời <laughs> tính là vậy nhưng mặt trẻ măng à phải không mặt nhìn tưởng đâu 16, 17 không Trời ơi, à, chị ơi, 15 năm trong nghề vậy hiện nay chị làm cái chức vụ gì ở trong dạ, à, em cũng trưởng phòng kỹ thuật À. Trưởng phòng kỹ thuật luôn. Dạ. Rồi một bên trưởng phòng kinh doanh, một bên trưởng phòng kỹ thuật. Thế à. Ngoài ra còn làm gì nữa không? Em cũng đang làm chủ tịch công đoàn. Chủ tịch công đoàn. Hoạt động quá mạnh, quá nhiều đối tượng mà tại sao đến bây giờ chưa tìm được một cái người chồng cho mình? chắc cũng là, là chưa có gặp người phù hợp với mình đó chị nhưng mà chị về kinh tế là em nghĩ là đã tương đối ổn định à, dạ. bây giờ à. cái chính là mình cần tìm một cái người đàn ông chia sẻ yêu thương mình đúng không dạ anh ở đây anh kiếm dạ. người yêu hay kiếm vợ kiếm người yêu trước tự người yêu mình tìm hiểu trước nếu nếu mà yêu nhau thật sự thì anh <coughs> cưới gấp không hay là phải chờ đợi nữa phải tìm hiểu ít nhất là một năm ừ. một năm nữa để dạ. cho mình đóng băng như bất động sản luôn bất động sản là cái việc kinh doanh còn cái tình cảm là cái cái bản năng của con người thôi nghe anh nói chuyện mà nãy giờ nhìn xuống dưới là thấy mấy khán giả tôi ngáp hết mấy người rồi giờ nghĩ khán giả cho một tràng vỗ tay cho nó tươi tỉnh lên đi em em xong cứ hấp tấp quá bên đây nó nghe người ta nói chuyện bình tĩnh có sự chững chạc tao nói từ từ thậm chí ngồi uống trà uống chừng một bình trà nói câu cũng được quan trọng là cái tấm lòng cái tâm hồn dạ, và cái rồi. trí tuệ thôi đúng không bây giờ là đổi chuyển đổi đi bây giờ không hỏi hai người đây nữa mình hỏi người dưới đi à, hình như anh biết là có mẹ cô gái đúng không Thế xem à, mẹ cô cảm nghĩ thế nào về một người có thể sắp sửa là bạn của con gái mình đó bạn à, Chào cô ạ à. Dạ cô thấy à, anh này à, như thế nào? Dạ thấy cũng chứng chạc mà cũng cũng no làm ăn rồi cũng có trình độ mình cảm nhận được dạ. rằng là đây có thể là con rể tương lai của mình được không? Thì anh thua là hai hai cháu ạ. À. Hồi xưa bác hẹn hò có giống vậy không? À đối bác thì cuộc tình của bác nó khác Cô tình bác sao? Bác, bác trai thì lớn tuổi nhiều lắm, còn bác gái thì này trẻ. Chứ không có hẹn hò giống như vậy hả bác hả? Không, không có hẹn hò mà, mà tìm hiểu. Hò, Coi như là cùng ờ, đồng nghiệp bác sĩ thú y gặp uh, kỹ thuật chăn nuôi ở trại chăn nuôi thế là hai bên thích nhau là lấy à. bác ờ, tại sao con gái bác lớn tuổi vậy mà cũng chưa lấy chồng hay là bác có yêu cầu gì bác có khó quá không do con nơi chứ bác không có khó đó như vậy nãy giờ nghe mẹ của chị nói thì là mẹ chị rất là dễ vậy là em nghĩ chị kén quá rồi bây giờ cái yêu cầu bắt buộc của chị đối với bạn trai cái người chồng của mình là cái gì cao mét bảy thì cũng tốt nghiệp đại học rồi dạng là người ở thành phố thường thì ở lứa tuổi của chị á, là đa số người ta đã có gia đình dạ. vậy thì nếu như mà cái người chồng tương lai của chị là đã một lần gãy đổ thì chị có đồng ý không à, không tại vì e, em có ghi trong sở yếu là dạng là người chưa lập gia đình bao giờ hết tức là yêu cầu chàng trai của chị là chưa bao giờ lập gia đình đúng không chưa bao giờ lập gia đình có phải yêu cầu trai tân không <laughs> bên đây nếu cô gái đó mà thấy yêu rồi thấy hiểu rồi nhưng người ta đã có một đời chồng rồi thì anh có chịu không chắc chắn là em không chịu chắc chắn không chịu chứ anh muốn sao ở trong cái lá đơn mà em đăng ký á em có yêu cầu là cái người đó đó là những ngô độc thân tôi hỏi vậy thôi thôi bây giờ cho hai người gặp nhau đi à, thôi thôi đi em Hả? gặp trước thì tự nhiên cho hai người gặp nhau em phải gặp chào chị dạ chào anh dạ. đây là lần đầu tiên em à, làm cái chương trình bạn muốn hẹn hò mà em phải kêu đối tác bằng chị và bằng anh nên trong lòng nó cũng có nhiều cái cảm giác rất là bồi hồi khó tả và em nói chuyện với anh chị này xong em biết là em không có khả năng để lấy chồng nữa tại vì thấy anh mấy chị là cứ thích người là chưa lập gia đình nhưng mà em thì đã à, gãy đổ và có con chắc là em ế luôn cho tới già em rất là buồn nãy giờ em buồn so thôi tùy tại ảnh thôi chứ còn nhiều người cũng gãy đổ cũng chịu nhưng quan trọng là đẹp như giống em là được Thoáng rồi chút xíu đi bây giờ anh gặp người ta người ta có con có chồng rồi nhưng mà bây giờ hiện tại người ta vẫn là độc thân ta yêu thương anh người ta chăm sóc lo lắng cho anh cũng không chịu luôn cái đó thì uh, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau nhưng tôi quyết định vậy rồi đừng có dạ. hỏi nữa tao quyết định là <laughs> phải chưa có gia đình mà đúng không đúng anh đúng anh tao quyết định vậy dạ, rồi đúng rồi anh ừ. đâu có gì đâu mà hỏi tôi qua tôi coi luôn cho rồi <laughs> dạ. chào chị kỹ sư xây dựng chủ tịch công đoàn trưởng phòng kỹ thuật quá trời dữ luôn dạ cái này không lấy uổng lắm á tôi thiệt á em thấy là xứng đôi vừa lứa xứng đôi đó bây giờ màn kéo lên để cho đôi trẻ được gặp nhau rồi dạ mời chị xin mời anh chị anh chị có 2 phút để trò chuyện với nhau ờ dạ chào anh tên kiệt không hay kinh doanh dạ, không không Rồi. kinh doanh có khác bây giờ chưa bao giờ hỏi mua đất nha <laughs> ta nói ta tập trung có hai phút nói đây nè dạ. thấy ta mặc váy dài và quần đâu kéo dớ lên trời đi gặp bạn gái gì thế rồi kéo dài xuống không cái style đâu vậy đó anh style vậy đó hả dạ. cái lò giới đâu có được hả ở quê anh ở đâu rồi? quê anh thì gốc ngoài hà nội luôn mẹ em có người gốc hà nội có nhà thành phố chưa dạ em có mấy căn rồi chứ vậy bất động sản rồi ta mua bán mà hỏi người ta không mấy căn đó là của công ty hay của anh dạ của em chứ à được vậy được ngon à, vì em làm bên xây dựng thì chắc cũng gần với nghề của anh dạ. em, em cũng có học về bất động sản rồi nữa đồng mua đất vợ xây cặp này mà không chọn nhau nữa là thôi luôn á chứ còn gì nữa trời Ủa chừng quay qua ảnh chọn em á Nó chơi cho vui thôi Chúng ta còn 30 à, giây nữa anh Dạ hiện nay là anh đang sống ở quận mấy à? Ôi giờ anh sống ở quận 10 Dạ quận 10 Em thì quận 9 à, Quận dạ. 9 thì lúc trước anh có một người bạn ở uh, Đỗ Xuân Hộp á Trời ơi bạn ở đây chi ta hỏi tự nhiên cái Dạ em cũng gần đường Đỗ Xuân Hộp rồi Ờ vậy hả? Anh cũng đang sống với gia đình luôn á. Ờ, à, anh ở riêng rồi Cái dạ. đây với cô bạn <laughs> Hết giờ Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định Đồng ý thì chúng ta sẽ nhấn nút để hẹn hò Không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút và cho dù có đồng ý không đồng ý thì các anh chị vẫn được quay vòng quay may mắn để nhận những sản phẩm từ Toshiba chuẩn bị một hai từ từ ta lớn tuổi đi từ từ em làm như 21, 22 hai mốt em hai rưỡi à nói khó ế đúng không hai bốn ba hết thời gian anh suy nghĩ chị có bấm không em nghĩ là chắc chị có bấm chắc chị có bấm và chị có bấm hay không dạ dạ không nãy giờ em cũng chọc kẹo vậy thôi chứ thật ra ảnh là đầy đủ hết tất cả những yêu cầu của chị đưa ra tốt nghiệp đại học công việc làm ổn định nhà cửa có hai ba cái tuổi tác hợp lý chưa lập gia đình là trai tân tại sao chị lại không nhấn nút em rất là ngạc nhiên cái lúc mà anh Huyền linh hỏi ảnh thì anh cũng đã nói là anh đã khó tính rồi thì tóm là chị không thích khó tính vậy thôi dạ. chứ cái gì chị cũng thích hết trơn chị Quan có quá khắc khe bản thân mình không mình phải cho mình một dạ. cơ hội chứ cơ chị hội. ai cũng nói em kỹ tính với khó tính nhưng mà nó cuộc nếu mà gặp một người khó tính nữa thì chắc cũng khó sống thôi không sao dù sao thì em cũng ờ, chúc mừng anh chị à, và chào mừng anh chị đã đến với chương trình và hy vọng rằng sau chương trình này thì ờ, ờ, nhiều cái cái nhân duyên khác nữa sẽ đến với anh chị rồi xin mời rồi đâu rồi dạ bên này anh ơi bên này xin chào xin chào anh tôi thấy vỗ tay quá tôi không dám mở mắt ra để tôi cảm nhận coi đây là chàng trai phong độ đẹp trai ăn mặc sang trọng ui sao vậy hả mời anh ngồi gì vậy dạ. linh ơi ơi ấn tượng nha dạ tóc này tóc tóc uh, ta gọi là tóc gì bơm ngựa bơm ngựa đúng không anh tên là gì em là trần văn lộc làm nghề gì em làm kỹ sư xây dựng ạ bao nhiêu tuổi à, em ờ, năm nay là 26 tuổi bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu Chào em, Em tên là gì? Dạ, em tên là Tuyết Nga Nga năm nay bao nhiêu tuổi nè? Em sinh 1988 88 là 26 luôn dạ. Rồi bằng nhau Hiện giờ Nga đang làm gì? Nhân viên văn phòng dạ. Của công ty nào em? Dạ công ty thủy sản Ừ. Sao xinh như vậy mà không có bạn trai hả? Dạ, tại ai cũng nói giống chị đó. Tại xinh quá mà không có bạn trai Dạ, tại xinh quá nên ai cũng nghĩ có người yêu rồi nên không có theo đuổi nữa à, Mình theo đuổi lại người ta Nó sợ quá, nó chạy chị ơi Chạy cái gì chạy mình chận nó lại Chạy quá có Phải giảm cân À, mình nó mập phải không? có đâu em nghe em thấy có vẻ là tròn trĩnh anh ạ tròn trĩnh không em thích người tròn trĩnh không thì không vấn đề gì chỉ sợ cô ấy ngại khi đi cùng em thôi tại sao à, tại vì là cái thời gian rảnh rỗi của em á là em đi tập gym cũng thích tập gym có sao đâu không vấn đề gì à em là quê ở đâu quê gốc của em là ở bắc giang ạ vào thành phố hồ chí minh lâu chưa em à, vào sài gòn được một năm trước đó thì em sống ở hà nội với uh, con người của em thế này với cách à, giao tiếp thế này với cái nghề như vậy anh nghĩ rằng em phải rất là nhiều người yêu người ta thường nói mấy ông kỹ sư xây dựng á đi đâu quen đến đó quen hết qua này qua kia em đồng ý em có như vậy không à, em đồng ý với cái suy nghĩ đó thế nhưng còn thực tế với em thì nó, nó lại ngược lại tại sao người ta như vậy em lại không như vậy em vào mới sài gòn có mới một năm anh à. à mục tiêu phấn đấu của em trước mắt đó là ổn định công việc bởi vì là khi em vào đây là em không quen biết ai đây cả một mình bươn vâng chải nhưng bây giờ em đã em đã ổn định chưa ừ, dạ hiện tại em chỉ là mọi thứ đang dần dần chắc chắn có định lấy vợ sài gòn không sau khi mà em xem xong cái bộ phim lấy vợ sài gòn và em đã <laughs> cố gắng là học theo như là như thế à. <laughs> à tuyết từ trước giờ đã có bạn trai chưa dạ có nó không có là không đúng mà quen đi bạn trai đã bao, bao lâu mối tình đầu tiên của em á em à, thích à, người hàng xóm của em bởi vì à, anh đó rất là giỏi ngoan hiền ngoan với em hả ngoan với mọi người lễ phép với mọi người à, tại sao chia tay không có đó đơn phương chị ơi Ai? mình em thích À, mối tình có một bên thôi dạ. Hồi đó giờ có mối tình nào hai bên không? Có, lúc em học du lịch á Có mối tình nhưng mà quen thì thấy là không hợp nhau nên chia tay ạ à. còn à, bây giờ là mục đích là tìm à, người yêu hay là tìm chồng cả hai luôn chị bây giờ nếu mà đến chương trình này gặp đối tượng mà cảm thấy phù hợp thì có đi đến hôn nhân liền luôn không cũng phải một hai năm đấy chứ chị ta còn trẻ mà 26 mà hỏi lấy liền sao thì được mình phải hỏi mới biết được à, chứ hỏi cho bên kia bằng nam từ từ lấy không lẽ gặp lấy liền dạ đúng không em em thấy như thế là hợp lý ừ cần phải có thời gian tìm hiểu theo tìm hiểu bao nhiêu lâu thì mới lấy? Nhanh là 6 tháng Còn lâu? Cái đấy hơn tôi 6 năm <laughs> Bên kia đã có mấy mối tình rồi Còn em trải qua mấy mối tình? Thì em chỉ có hai mối tình hai mối tình ở ngoài quê Bắc Giang hay là thành phố Hồ Chí Minh? À vâng, không, ở Hà Nội anh ạ Nhưng vào đây có quen một cô bạn nào chưa? Quen rất là nhiều Nhưng đa số toàn là quán nhậu anh ạ Ủa tại sao quen quán nhậu? Đặc thù công việc của em nó là như vậy mà Đi nhậu là quen Nghĩa là chưa có ờ, tìm ra được một người hợp lý với mình đúng không? Dạ vâng ạ Quan điểm tình yêu của em như thế nào? Hạnh phúc chỉ có được khi đi từ hai phía hai phía còn mình không yêu đơn phương dạ không vâng, chắc chắn là không cho nó đỡ khổ đúng không em có thích người bạn trai của mình nhậu không bên kia nói là quen nhiều bạn nữ toàn ở quán nhậu nhậu vì công việc thì không sao em có biết nhậu không dạ một ít uống được mấy chai ba chai ba chai bên kia bạn trai uống uh, tiếp khách uống nhiều nhất là mấy chai uống cộng tăng một tăng hai và thêm một số tăng nữa thì ờ, cỡ uh, khoảng két trở lên <laughs> rồi vì sao bây giờ hai người đi nhậu bên đây ba chai xỉn bên kia còn ngồi uống tới két rồi tính sao đây nha ờ, nhưng mà tôi chị đó là vì công việc thôi chứ thực ra em chẳng muốn như thế không sao cả nhậu vui thôi mà nhưng đừng có nhậu nhiều dạ nó, vâng. nó nó hại sức khỏe ha dạ. em muốn à, người yêu của mình phải à, ngoại hình thế nào và tính tình thế nào tiêu chuẩn người yêu của em rất là đơn giản cao ừ. trên mét sáu phải đo ba vòng phải có sự chênh lệch cái gì ba vòng sao nghĩa là vòng một hai mấy vòng hai bảy mấy vòng ba chín mấy ờ, em em chỉ nói là có sự chênh lệch thôi mà <laughs> chứ không phải là bằng nhau đúng không <laughs> dạ vâng hồi nãy giờ tôi nghe cái gì cũng đơn giản hết á cao mét sáu mà đơn giản dạ. ba vòng phải có số đo cách biệt nhưng mà đơn giản cái gì Đây, đơn dạ. giản y cũng đẹp trai được cảm ơn sự điều đó tự tin quá tự tin quá cái mẫu người của em à, em có nghĩ rằng à, giống diễn viên như chị Cát Tường này kia hỏi tôi chi vậy ta ta chặt tôi hả anh nghĩ là chị Cát Tường là khá là hoàn hảo rồi cảm ơn em hôm nay em là người thứ ba khen chị chị thấy em rất là tự tin rất là lanh lẹ rất là hoạt bát kỹ sư xây dựng mà tiếp xúc ờ. rất là nhiều ông thường thường thấy mấy ông kỹ sư xây dựng nhiều ông cũng khô khan lắm chứ dạ. này lanh quá tôi nghi ngờ lắm tôi nghi ngờ cái tính chân thành của ông khi đến cái cuộc chơi này lắm nha trời đất ơi tự nhiên ta khen khen qua khen lại cứ ủa đâu phải ta, ta khen tôi là tôi phải khen lại đâu ha bộ này không có công bằng ấy không công bằng đúng rồi anh thấy cũng vậy kỳ cục quá à không. À. vậy tự nhiên chê ta là sao đâu có chê con người ta đàng hoàng tự nhiên đông văn đông văn trời đất ơi đẹp mà nha đẹp à xinh à giống diễn viên à này giống ai ta để coi giống diễn viên nào đây nè ngô thanh vân hả anh à ngô thanh vân <laughs> tự em nói nha giống ngô thanh vân đó dạ, dạ. còn à, em cảm giác em giống ai chưa một người nào nói em uh, giống người việt nam à nói em giống châu phi hả có lẽ là vậy <laughs> bởi vì là khi ờ, đi ở ngoài đường á ừ. em ờ, hay kết hợp với một số phụ tùng phụ kiện thủ tục điều kiện là sao chẳng hạn như mình đội thêm một cái mũ à đeo thêm một vài cái trang sức tức là mình không có tự tin về bản thân mình ra mình dùng trang sức xây dựng mà sao chăm chút bản thân dữ vậy thôi hơi điều à. điệu chút có sao đâu thôi bây giờ hai người gặp nhau đi dạ. tôi thấy là được rồi đó rồi Các màn lên cẩn thận nha anh thấy được dạ rất là dễ thương quan trọng à, cách nhìn của em thôi đơn giản thôi em nghĩ đơn giản là ok đấy thấy tóc bùm ngựa chưa à, anh nói chuyện rất là lanh mà sao anh chưa có người yêu em không có tin được á không ai tin điều đó chỉ có mình anh biết là như thế được à chỉ có mình chị thường biết là quá trời người yêu quan trọng là em có tin hay không thôi còn với người khác không quan trọng anh nghĩ anh quyền linh nói đúng Em mới gặp anh có 2 phút mà em có biết có tin được hay không? Anh nghĩ là một cơ hội thì sẽ tốt cho cả hai Mày em gái nhiều lắm nè, quen Tôi nói rồi lại không chịu, đó em nói anh không chịu Có một vấn đề nó hơi nhỏ đây, đó là thời gian rảnh là anh hay đi shopping Đi shopping có dắt ta đi chung không? Trước kia thì em có một mình nhưng bây giờ hiện tại sắp tới thì em phân đấu sẽ là hai mình Nhưng mà đi rồi ai ra tính tiền? Ờ... À, cái đấy hết tôi thì à Chúng ta còn 30 giây nữa Em muốn hỏi gì nữa không? Hết giờ Trời đất ơi Tôi đang nói chuyện ngon lành hết giờ Thì nó hết phải hết chứ giờ sao anh Ta sẽ có ba khách Sau 3 tiếng đếm Nếu các bạn đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút Và không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút Cơ hội chỉ đến một lần Duy nhất Một Hai Có hẹn hò hay không hẹn hò chúng ta vẫn được quay vòng quay may mắn Coi giải thưởng của tôi c ba Ba Ba Hết thời gian Tôi tưởng đâu hai người không ai bấm ai về là chờ Hai người cùng bấm Hết thời gian hai người cùng bấm có lẽ rằng à, thần giao cách cảm mà sao bấm chậm quá vậy em em bấm rất là nhiều lần nhưng có lẽ là do cái nút ấy chứ tại vì bấm một lần thì nút nó mới vô em bấm bấm bấm bấm thì nó bung ra rồi lanh quá còn em sao bấm chậm vậy ừ, em đang suy nghĩ nếu như lỡ mai em bấm không bấm mà hết thời gian em có hối hận không vậy là duyên chưa tới đúng rồi hay ai cũng nói chữ duyên chưa tới nhưng trong lòng đôi khi cũng hối hận tại sao có cơ hội mình không nắm lấy chúc mừng các bạn các bạn đã nắm lấy đúng cơ hội đó chúc hai bạn thật nhiều niềm vui và may mắn xin mời bạn nam xin chào mời anh ngồi Hôm nay em tới ờ, chương trình bạn muốn hẹn hò Một chương trình nhà em đó chỉ là mộ Em có bốn bó hoa tặng anh chị Mong chương trình càng ngày càng phát triển Và đưa nhiều cái niềm vui tới những cặp đang FA như tụi em Thay mặt chương trình Bạn muốn hẹn hò và chị Cát Tường bên kia nhận bó hoa này à, Chút xíu mình sẽ trao lại chị Cát Tường ha Cảm ơn à, bạn rất nhiều Từ xưa giờ Lần đầu tiên cặp bó hoa hồng Cảm ơn Cảm ơn Gì vậy Linh Anh xúc động quá Khóc rồi hả muốn khóc luôn đó giờ đâu có ai tặng hoa hồng cho anh đâu và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu chào bạn bạn tên gì em chào chị à, em xin chào quý vị khán giả à, em tên thanh hiện à, đang là nhân viên văn phòng à, làm ở quận nhất à, năm nay em 27 tuổi rất đặc biệt anh linh ở đó giờ trong chương trình bạn muốn hẹn hò thì mình thấy là đến là trang phục và áo dài à, áo đầm đúng không anh đúng à, rồi. sari rất là nhiều nhưng mà hôm nay bạn gái trang phục rất là đặc biệt em thấy rất là ấn tượng tức là vừa kết hợp áo đồng sari quần sọ và kia nói chung là <laughs> một con cây chết vô mốt à. <laughs> à, anh tên là gì dạ em tên là bình bình dạ em năm nay là 30 tuổi hiện à. tại nghề nghiệp là kỹ sư tàu biển kỹ sư tàu biển à, đơn vị công tác là công ty công nghiệp tàu thủy sài gòn bên kia là thanh bên đây là bình hai người kết hợp nhau thanh, thanh bình được ha tôi nghĩ rằng là anh ờ, sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhiều người đẹp sẽ có nhiều cơ hội để có nhiều tình yêu sẽ có nhiều cái sự thăng hoa nhưng mà anh ngồi đây thì tôi không hiểu tại sao dạ đúng rồi không phải là lần đầu tiên anh nói câu này rất với là nhiều người trước tới giờ quá khứ đi học và đi thực tập đi làm em đã có mối tình hai mối tình nhưng hoàn toàn đều dừng lại ở những cái mối tình gọi là chớm nở vụt ta anh có tìm ra lý do nữa không dạ cũng có nhiều hoàn cảnh lắm nhưng mà sau khi đu kết được lại em nghĩ là em thích một cái mối tình như truyền thống thời xưa tức là phải có ông tơ bằng việc và tới chương trình này thì không phải không phải là là ngẫu nhiên mà em thấy là có hai người anh Quyền Linh và chị Cát Tường từ cái tên và từ cái tính cách từ cái uh, cách sống và cái phong cách thì em nghĩ là hai thần tượng từ nhỏ của em đặc biệt là anh Quyền Linh cảm ơn bạn rất nhiều bạn nói cái này tôi mới chú ý nè bây giờ họ không cần ông mai bà mối nữa đôi khi dạ. họ tìm hiểu qua facebook dạ. họ tìm hiểu qua nhắn tin qua tất cả phương tiện truyền thông rồi hình như ông mai bà mối mất mất dần rồi đúng dạ, không dạ, đúng rồi. và bạn nhắc lại tôi mới nhớ à hình ra bây giờ bạn muốn hẹn hò làm sống lại cái giá trị truyền thống của ta ngày xưa dạ đúng không dạ, vậy là hai đứa mình cũng bắt đầu là có giá là rồi đó à có giá <laughs> à, em ơi à, bình thường thì ngoài cái à, giờ làm việc trong à, nơi làm việc của em thì em làm gì dạ hồi cách đây mấy tháng thì em có đi học khiêu vũ học khiêu vũ dạ em thích về nghệ thuật dạ em thì biết hát chút chút à, hát hay không dạ cũng được hát thử câu được không rồi làm đi hãy yêu nhau đi khi rừng thấy lá hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng ngày mai rồi ngày mai được rồi tới những ngày mai, mai là ngày mai dừng lại ngày Giọng mai hát rất là hay được không em hát được nhưng không hay em làm thơ nó hay hơn làm thơ rồi rồi cho bài luôn. thơ nghe đi à, bài thơ này thì à, không có gì sướt mướt không có gì bị ướt át về chuyện tình yêu chỉ bài thơ thực dụng hôm nay tôi được tới đây tham gia bàn muốn hẹn hò cùng nhau chào anh chị chào trường quay chào người bạn gái quay chung lần này <laughs> mẫu người lý tưởng của em là như thế nào à, em thích người, người bạn trai đó nhìn à, mạnh bề ngoài thì mạnh khỏe một chút Ờ, vạm vỡ một chút xíu nam tính uh, cao khoảng uh, cao hơn em chắc cỡ mét bảy trở lên thì uh, đứng nhìn nó xứng bên đây mét chín lận chị thấy em xinh như vậy năng động như vậy mà sao không có bạn trai sao mà ế được ha dạ trước đây có chứ chị nhưng mà đại gia không hợp á xong hợp. hai hai bên chia tay chia tay bao lâu rồi em chắc cũng năm à, bạn gái bên đó đã có cái yêu cầu về người bạn đời của mình vậy thì theo anh thì bạn đời của anh sẽ là người như thế nào bạn đời thì à, nói chung nói là mà yêu cầu thì em không có yêu cầu em chỉ cần một người biết chia sẻ và thông cảm à, tại vì à, con người không phải là cỗ máy mọi vấn đề cuộc sống nếu mà chân thành chân thật và chân tình tới với nhau thì con người ta có thể dung hòa trước khi chị nhìn mặt thì cho chị biết cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình à, em không thích người bạn trai nhìn quá mập hoặc là quá ốm à, không thích mấy bạn trai mà đầu hói hả nói lớn lên em đầu đầu hói bên, bên kia có hói không linh hỏi hỏi <laughs> dạ. ở đây hói nửa đầu luôn làm sao rồi rồi gì nữa em à, nhìn à, ăn mặc không có ờ, không biết cách ăn mặc á không biết à, ăn mặc để phù hợp với mình á mặt nhìn nó anh ăn mặc lôi thôi quá không phù không, hợp chị nhìn em mà chị thấy em ăn mặc là có gu rồi đó à, rồi bên kia sao đây giờ muốn gì bạn bạn gái mình là có ghét cái gì không có không thích cái điều gì không dạ em à, nói chung gặp gặp ban đầu á, thì em ghét nhất là người bạn gái mặc áo hai dây mặc áo hai dây bên kia chắc không có dây nào á <laughs> quá đơn giản rồi thôi đơn giản vậy để tôi qua tôi coi có đầu hói hay không nè hỏi, cái thì khỏi coi mặt đầu hói không mập mà không ốm uhm. có thuốc trị không <laughs> để chị nghiên cứu coi nha rất là lịch lãm đúng rồi đúng là hợp với người đọc thơ đọc văn đó anh cảm ơn chị dạ đặc biệt rất là ấn tượng chỉ có điều đầu hói thôi cái gì cũng được hết trơn giờ cái điểm đó chị cũng không biết làm sao cứu chữa được nữa chị cũng bó tay rồi thôi tùy em đi <laughs> chào bạn chào anh thí dụ như người đó yêu chị dữ dò bạn dữ dội luôn rồi bạn cũng có cái tình yêu đối với người đó đầu hói đâu có mắc mới gì mà không yêu Dạ, thì, ờ, đó là cái cái cái, a, ờ, suy nghĩ của em thôi, còn nhưng mà nếu mà tiếp xúc á, thấy bạn đó có những cái, a, ờ, a, ờ, tính cách, tốt hơn thì có thể là em bỏ qua. Đúng rồi, mình yêu cái tâm tâm hồn, đúng không Yêu tính cách đâu phải yêu cái đầu. Đầu có tóc không tóc đâu quan trọng, đúng không dạ, đúng. Anh nghĩ là như vậy nhá. tại à, tương lai linh cũng sắp rụng hết tóc rồi anh mới nói vậy <laughs> thôi mình cảm nhận là một chuyện có tóc không có tóc không thành vấn đề vấn đề là ở cái nhìn đầu tiên hai bạn có trao cho nhau những cái ờ, thiện cảm những cái tình cảm những sự đồng cảm với nhau hay không rồi xin mời màn kéo lên hai phút để nhìn nhau và hai phút để quyết định bắt đầu chào em chào chúng ta cùng cảnh ngộ đều là những người bốn mắt dạ. em thấy sao khi người ta nói mình là bốn mắt À, em thấy bình thường anh, tại vì em thấy vướng mắt rất là nhiều mà rất là dễ thương. Dạ. Công việc của anh có đòi hỏi anh thể nhậu không? Nhậu em. À, anh có hai cái ờ, cái cái cái cái cái mà theo ba anh nói là là hơn ba. Không hút thuốc, tức là từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ anh ngậm một điếu thuốc và không được uống rượu, không uống được rượu chứ không phải là không được uống rượu. Yeah. Dạ. Còn bia thì cũng tầm tạm, có thể nói là cao đô tôi tưởng đâu không có rượu bia trước đây anh có bạn gái đúng không nhưng mà dạ. lý do hai người chia tay là sao anh không? thì sinh viên mà em như em vậy thôi à. ai phải có cái quá khứ quá khứ là cái nền tảng để mình bật lên cao hơn xa hơn từ trước đến giờ có khi nào mà anh thương một người mà người đó không thương anh không à, anh không có định nghĩa về tình đơn phương em à. anh chỉ có thương một người mà người đó không thương anh đó là trang nhật ký của anh hết chưa quá hay không còn gì để bàn cãi anh muốn hai người nói nữa đó chứ thôi không có gì để nói nữa cả hai người lý luận lý luận hay lắm một hai ba à. hết thời gian bạn trai đã tặng cho bạn gái một hoa hồng còn anh sẽ tặng cho quỳ xuống cầu hôn đi bạn gái trong bạn muốn hẹn hò một bó hoa hồng em cảm ơn anh linh chúc em mau có chồng cảm ơn anh linh mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu Em tên là gì? Dạ, chào chị và chào tất cả các bạn khán giả Em tên là Thoại Vi Vi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 23 tuổi 23 dạ. Bây giờ Vi đang làm công việc gì? À, em hiện tại thì vẫn là sinh viên năm cuối Nhưng mà ngoài công việc sinh viên ra thì em cũng có làm thêm nhiều việc tay trái Ví dụ? <laughs> Hồi trước thì có kinh doanh uh, quán trà chanh nho nhỏ, nhỏ. À để chăm chém cháu <laughs> dạ hiện tại thì ờ, em đang ờ, lên kế hoạch ừ, kinh doanh một cái tiệm sách nhỏ nhỏ dạ. rồi đang kinh doanh đi học nhưng mà có kinh doanh nha lên Hoài Vi chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai bên đây xin mời bên kia là thoại vi đang uh, học và dạ. kinh doanh bạn đang làm nghề gì Dạ em đang làm bên ờ, ngành nghề ờ, trang trí nội thất ạ. Trang trí nội thất. Dạ. Tên là gì? Dạ em tên là Vũ Văn Diệu. Em năm nay 31 tuổi. Em là người ở đâu? Em là người Nam Định ạ. Hiện nay đang ở đâu? Dạ hiện tại em đang ở bên ờ, quận Thủ Đức ạ. Tại sao bạn đăng ký tham dự chương trình bạn muốn hẹn hò này? Ừ, người ta bảo à, trong tình yêu và trong hôn nhân nó phải có duyên và số. Em cũng muốn một lần tạo ra duyên số sở thích của bạn là gì à, sở thích của em là chơi đá banh thích uh, đi chia sẻ với mọi người chia sẻ mọi người chia dạ, sẻ về vấn đề gì à, định hướng trong công việc về kinh doanh và cả trong lĩnh vực uh, tình yêu nhân gia đình nhé. gì đấy hả chia sẻ một tình yêu gia đình dạ, em cũng may mắn được cái tức là em được sinh ra ngoài bắc ừ. và thứ hai em được uh, hòa hợp với lại cái văn hóa của sài gòn tính của em là hay quan sát hay phân tích nhưng và... lý do tại sao người ta mời bạn ờ, ờ, gọi là tư vấn về hôn nhân gia đình đó trong tình yêu bạn ờ... có có nhiều trải nghiệm chưa em có hai mối tình rồi ừ. nhưng mà chia tay cách đây 10 năm còn lại là sau này em quen em cũng nói chân tình là em quen nhiều nhưng nó chưa đến đâu bởi vì em cũng mong muốn là người mà em xác định lâu dài nó phải có một cái sự đồng hành cả về cảm xúc quen có hai mối tình mà đòi đi chia đi đi đi đi, đi nói chuyện với người ta về tình cảm biết đâu được người ta có nhiều kinh nghiệm thì sao tôi hai chục mối tình tôi còn chưa dám nói nữa ờ, đây đây nói là tôi thấy có nhiều cái hay đấy muốn chia sẻ được ừ. thì chúng ta trước hết phải lắng nghe được hay cái này hay chúng ta lắng nghe và chúng ta quan sát đó là một cái phần tất yếu để mà chia sẻ với người khác nhưng theo bạn tình yêu và tình dục nó có đồng hành với nhau không em cho rằng nó phải đồng hành vậy thì tình dục trước hay là tình yêu trước nó phải có tình yêu thì mới có tình dục bạn nghĩ gì về sống thử ờ, em cho rằng tất cả mọi người trên 18 tuổi là có một cái sự ờ, đủ tự tin để quyết định cái hành động của mình thì các bạn cứ làm sống thử có lợi ích hay không ờ, cái gì nó cũng có hai mặt của nó em hay hay nói chuyện với các bạn em hay ví một câu như vậy một đứa trẻ ngã bị gãy tay và một người trung niên ngã bị gãy tay thì nếu như các bạn mà đi bó bột thì người nào sẽ lành sớm nhất thì em cho rằng đó là một đứa trẻ thì nãy giờ nghe bạn nam à. nói thì em cảm thấy như thế nào em cảm thấy bạn <laughs> hơi triết lý <laughs> thế bản thân em à, em có đồng ý sống thử khi có người lời đề nghị không dạ không <laughs> gia đình của em á thì ờ, ừ, cũng còn ờ, gia giáo và chút cổ hữu nên là những cái chuyện đó thì chắc là không thể rồi nhưng bây giờ nếu anh ấy hai người quen nhau đủ độ chín mùi yêu thương nhau rồi một hai năm tìm hiểu rồi đến khi hôn nhân thì anh ấy sợ là tình dục và tình yêu không có hòa hợp và muốn thử tình dục trước khi quyết định đám cưới thì em nghĩ sao mình là con gái nha mất thời gian tìm hiểu mấy năm rồi đó bây giờ quyết định là cưới nhau rồi đó yêu nhau thấm thiết rồi đó thì em có đồng ý hay không dạ không vậy em không tin tưởng vô tình yêu của mình dạ không cứ cưới đi rồi mình nói chuyện tiếp cưới xong cưới xong rồi mà phát hiện nó không phù hợp thì làm sao dạ nếu mà vậy thì ờ, chắc là chưa đủ yêu thôi chị tại vì em nghĩ là trong tình yêu không có ai mà tự dưng mà hợp nhau hoàn toàn hết chỉ là do người đó hai người họ biết cách hòa hợp và chị biết thấy em mới là hơn. chưa đủ yêu tại vì em yêu rồi trước hay sau cưới cũng như nhau em sợ người ta xong người ta chạy à <laughs> em không tin tưởng như bạn trai em thì bạn trai em yêu cầu giờ thử là đám cưới đó nếu mà suy nghĩ giống như chị cát tường nói là đã yêu nhau rồi thì trước sau cũng là của nhau rồi biết gìn giữ cho nhau rồi hết hỏi được rồi <laughs> mẫu người lý tưởng của bạn gái đó như thế nào à, em thích một người uh, cao ráo đẹp trai tại ba mẹ em hay chọc là uh, con làm sao làm kiếm người nào cao cao để cải thiện nòi giống gia đình <laughs> nhà mình từ a tới z có size s <laughs> chị nghĩ là em sẽ tìm được một cái người chồng ưng ý của mình để sống mà phải hạnh phúc chứ không phải sống mà phải chịu đựng dạ có yêu cầu gì về người bạn đời của mình không ừ, không cần đẹp nhưng phải dễ thương và luôn luôn biết làm đẹp không thích gì ở người bạn đời mình ờ em không thích người nào quá tính toán tính toán quá và ích kỷ quá em không thích em không thích gì ở chị cát tường ờ rồi chị hay hỏi xoáy <laughs> <laughs> em nhìn thấy rồi <laughs> <laughs> này hồi nãy giờ tôi hỏi xoáy nhưng mà tôi toàn hỏi lợi cho bạn không đấy nhá dạ <laughs> phải nghe kỹ bạn luôn luôn lắng nghe bạn không thể thấu hiểu được lời của tôi trong cái những chương trình chị ờ, chị dẫn đó thì nhiều lúc chị hỏi xoáy mà lại sốc xoáy mà sốc. nãy giờ em có ờ. bị sốc cái gì chưa dạ chưa chị ạ hy vọng là còn lại mấy phút em sẽ bị sốc dạ <laughs> được ăn nói lưu loát duyên dáng có cao không chị <laughs> không cao lắm <laughs> cao ráo đẹp trai à, ờ. chào anh rất là xin như đâu cần cao ráo đâu cần cải thiện giống nồi gì đâu <laughs> anh nghĩ là như vậy là được rồi đấy yeah. Dạ. đúng không sâu quá em nghe rồi nha nghe chưa anh linh này nói chơi thôi chúng ta sẽ gặp nhau nha mang kéo lên bắt đầu Trời, chào em Chào anh ừ. <laughs> Thứ nhất, ờ, anh thích cái cá tính của em Dạ ừ. Cái thứ hai là em là đam mê về kinh doanh Thì đó cũng dạ. là cái lĩnh vực mà anh rất là đam mê Dạ ừ. Theo như quan sát của em, em cũng khá bắt mắt ừ, <laughs> Bởi Cảm vì anh, anh cũng thích về thời trang nên anh cho rằng cái cách phối màu của em tương đối tuyệt vời dạ. nghe anh nói nhiều về dục sống thử em cũng hơi sợ à, cũng bình thường thôi em bởi vì thực chất <laughs> ra mà nói quan điểm của anh cũng hơi thoáng anh có một cái quan điểm như vậy này ai cũng phải trải qua một hai mối tình về đến dẫn cách thôi. dạ và tất cả mọi người khi mà gần gũi người yêu của mình đều có ham muốn và cái chuyện xảy ra kia thì cái đó mình không nói trước được dạ cho nên là anh cũng có tư tưởng khao khát anh quan trọng nhất là con người hiện tại và tương lai dạ ai cũng có một quá khứ và cái chuyện đó anh cho rằng đó là kỷ niệm Hả? uống cà phê có <laughs> tụi em mà uống cà phê là tụi em sẽ mời hai anh chị đi chung không, không. hai anh chị đi uống cà phê để hai em tâm sự à vậy đó <laughs> anh đang ở thủ đức hả à đúng rồi anh ở thủ à, đức vậy. cũng gần chắc cũng gần em ở uh, gò vấp ạ à? gò vấp gò vấp dạ. ở đường nào em À, Lê Đức Thọ Ồ, Lê Đức Thọ nhiều quán cà phê đẹp lắm ừ. <laughs> Rành quá <laughs> ờ, Đặc biệt anh có đam mê về cà phê và thời trang Rồi còn ờ, gì đó. Hết giờ Trời ơi Tôi muốn nói lắm mà tôi cứ giật giật giật cái miệng mà Tôi không có được đâu Tại vì đáp trả đáp trả tôi không nói được một lời nào Hai bạn nói chuyện rất hay Hai chuyện hai bạn nói chuyện có vẻ hợp đấy yeah. Dạ. Nhưng mà tôi không có thích cái chữ là bên ngoài cái trang điểm bên tương đối tuyệt vời là tôi không đồng ý đã tuyệt vời là không có tương đối còn nếu tương đối thì chỉ dùng là tương đối đẹp Đấy. còn tuyệt vời là không có tương đối ok dạ ok ok à. em cảm thấy cái độ xoáy tôi không có nhảy vô được tại vì tôi, tôi không có muốn là chiếm cái thời gian của hai bạn dạ, tôi vâng. để tôi ghim ghim nãy giờ đặt tay vào nút bấm rồi đặt tay vào nút bấm cảm nhận được độ xoáy rồi sốc chưa rồi dạ, em cảm nhận được rồi một hai ba hết giờ bạn nữ tại sao bạn bày lệ bấm chậm như vậy <laughs> chắc cũng phải suy nghĩ xíu chứ anh cho à, em chút thời gian nhưng mà ừ, ngay những cái giây phút à, gặp gỡ nhau đầu tiên hai phút đó, đó bạn dạ. cảm nhận gì ở bạn trai này Ừ, dạ em cảm thấy uh, có vẻ là một người, người bạn trai chững chạc có thể biết cách quan tâm cho mình hơn nhưng mà em là lập trường không có kiên định em không có thích lùng lùng đúng không ờ <laughs> hồi nãy ngồi em không thấy rõ à, câu của à, long chiều cao của người đàn ông tính từ đỉnh đầu đến bầu trời đấy nói thôi nói câu sau nhá là nói tóm lại thời buổi bây giờ là tao nói ờ, cái gì cũng tiến bộ dạ, dạ. dinh dưỡng cũng đầy đủ rồi, dạ. về dạ. tốn tiền mua sữa em con uống đấy dạ. đó uống là nó sẽ cao lên em pharaoh nha anh